understand where it came from, but you got it, my got it. It began in the land of the sandstorm. I fought it, though I wanted. rushing back in with the passion I'm awake with the flame in a hailstorm I'm back in, I gotta have it Everything to do with what you get không có vô được không giờ vô được nước kéo ra đây vô nước kéo lắm nha à. nước này đâu có bơi được cuốn nước này nước ngược rồi mà ờ nước ngược cái cuốn mà đâu có đâu có bơi được ờ chỉ có ôm chịu ờ, thôi